Chào cả nhà nhé, bây giờ thì mình đang ở cái cửa vào của đảo Nam Mi Và bây giờ thì mình đang ở đây để mua vé à, Có rất là nhiều người bây giờ đang đến đây này Đây là cái tuần đẹp nhất của cái đảo Nam Mi này nên là rất là nhiều người Rất là năm nay là mọi người dịch nó mở cửa rồi đấy Nên uh, tất cả mọi người tập trung về đây Cực kỳ là đông nữa mình thì mình thích đi cái này nhưng mà hôm nay có mấy người bạn đi nữa nên là mình để hôm sau mình sẽ lên đây rồi mình đi rất là đông những cái đoàn xe du lịch các bạn xem này nó chật kín cái bãi xe này không còn xe khách nữa thuyền đây mọi người đang đợi đây thuyền sang bên kia một lúc sau 15 phút nó lại qua trở lại còn bây giờ bọn mình là đợt đầu đây Thank ừ. you.

xây từ trên núi xuống đây sông nên là cảm giác nó sẽ lạnh lạnh hơn 百步教育。 còn ở cái đoàn bên kia là đang chuẩn bị lên tàu mỗi lần 10 15 phút là công xuyến như vậy nói chung là nhiều người còn nhiều hơn cả nữa ở đây từ cái đoạn hàng cây này sẽ vào đoạn hàng cây ngân hạnh ở bên trong nên là hầu như ai cũng đi qua cái đoạn này từng đoàn Việt Nam cũng rất là đông ấy. còn ở đây là những cái chỗ mà mọi người thay quần áo để chụp ảnh kỷ niệm hoặc lần ấy gì wow từng đoàn giống như biểu diễn ấy ạ và đến trong này thì cảm giác như là người còn nhiều hơn cả cây nữa. à đúng rồi ở bên này có mọi người biểu diễn ở bên này này không biết họ đang biểu diễn gì không ở bên phía bên mình đây là người ta đang làm những cái khu chợ bán ở bên trong này người ta đang biểu diễn cũng như là làm đèn cho mọi người ôi thật sự bây giờ là người ở đây là rất là đông chỗ này hầu như là ai tập trung vào đây hết bán hàng cây hàng ăn hạnh mà mọi người chụp ảnh rất là nhiều ở đây à, tập trung hầu như là tật về đây cả Ồ, ở đây người ta có cả mấy con công thái ở đây nữa đây là một quán rất là nổi tiếng nên là mọi người xếp hàng từ ngoài này vào này và hot top mình đang định muốn ăn cái thì chắc phải xếp hàng rất là lâu oh đây có những chú thỏ và cong này ở đây hầu như là giống như là toàn người mẫu đang đến đây và chụp những kiểu ảnh ở trong này mỗi người tạo dáng một kiểu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 là đây là chụp ảnh clip hoặc là nhé Để vẫn đang thiếu một chút nói chung là một thiếu chút lá vàng nữa nữa cái đoạn này là đoạn tập trung rất là nhiều người và là đến đây để lấy ảnh ở đây ở Nam Mi thì góc nào cũng là góc để mọi người chụp ảnh nên ở chỗ nào cũng tập trung rất là đông người mọi người thích chụp ở một chỗ khác nhau nên là cứ có chỗ nào mà chụp được ảnh sẽ có người đứng ở đấy và chụp ấy mình thì thích một cái không gian gì nó yên tĩnh với là cảm giác gì thân thiện với thiên nhiên hơn nên là mình rất thích những cái khu rừng như thế này ở đây có những cái tác phẩm nghệ thuật nữa và bây giờ thì mọi người đang dồn ra bởi vì trời cũng đã bắt đầu dần tối dần rồi Đấy. vào trong không gian này nó có một cái gì mà cho mình cảm giác thiên nhiên mát mẻ mà thích lắm đây du học sinh của các nước cũng như là Việt Nam thì rất là nhiều ở đây hầu như chỗ góc nào mình sẽ bắt gặp được những người Việt Nam còn đây là những lời chào của tất cả các nước này lời chào cũng như là cúc kỳ cũng như là những biểu tượng các nước có hẳn ở đây Việt Nam mình cũng có xin chào ngay đây với một màu cửa đỏ đây Nói chung là hôm nay đi hơi muộn một chút nên là cũng hơi tiếc vì là trời nó sẽ bắt đầu tối nên mình chỉ đi sang một góc thôi Đây là một góc nhỏ của Nam Mi à, Đúng là đến nào Nam Mi thì người còn nhiều hơn cả cây cả nhà giờ thì lên đèn rồi mọi người dồn về đây rồi tập trung rất là đông ở chỗ này để chuẩn bị lên uh, tàu để mình sang bên kia nói chung là rất tiếc là hôm nay đảo Nam Hy mình chỉ đi được một góc nhỏ để cho cả nhà cùng xem hứa cả nhà hôm nào mình sẽ đi một bữa nữa và quay review khắp cái đảo này cho các mọi người cùng xem ở đây toàn người Việt Nam mình kêu nhau gọi là toàn tiếng Việt Nam không à nhưng mà cái anh này chiếu lên những cây lá đỏ lá thế này cũng là một cái rất là đẹp này một khung cảnh tuyệt này tàu ra tàu vào sẽ tấp nập hơn khung cảnh rất là tấp nập này. người ra người vào bây giờ thì người vào thì không còn chỉ còn một lát đác thôi còn toàn người ra khỏi đảo thôi bởi bây giờ cũng đã tối và xe lạnh rồi để chuẩn bị mình lên tàu để mình về bên kia thôi để hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video khác về cái đảo Nam Mi này mà phải là một cái chỗ nào mà nào có thời gian đi khắp hết cái đảo ấy thì bây cả nhà cũng xem được hết chào cả nhà nhé cả nhà ngày mới an lành vui vẻ